Thank you. sửa soạn xong chưa? Con phải giúp tiểu thư đón tiếp chàng Trương Chi cho thật là lịch thiệp nghe. Dạ, những gì quan dạy con đã vâng theo và làm đúng như lời. Dạ, giờ này hẳn là chàng Trương Chi sắp tới À. Con hãy vào mời tiểu thư ra đây cho ta. Dạ. Tội nghiệp nó ốm tương tư vò vó bao ngày vì tiếng hát trương chi Tiểu thư con quan đầu chiều Lại tương tư một anh lái đò trên sông Nhưng ta nào cố chấp Miễn là chữa bệnh cho con Dạ Kìa con Con ơi Cha đã chiều con cho mời chàng Trương Chi tới Và cho con được tiếp kiến chàng ngay ở nơi đây Dạ Còn đội ơn cha Con à Cha cũng xuất thân từ kẻ nghèo hèn Nhờ dùi mài kinh sử Rồi việc quan chăm chỉ Mà được nhà vua cất nhắc tin dùng Nay dù cha đang đứng đầu triều Vẫn không quên mình thủa hàn vi mò cua bắt ốc Kìa cha Nào dám khinh ai chân lóng tay bùn Hiểm một nỗi Có hoàng công tử tới cầu hôn Cho nên Cha thật cũng khó bề từ chối Con ơi đường muôn ngả không dễ gì chọn lối có nhân tâm còn trông được ý, ý, ý trời chuyện xe tơ kết tóc một đời mấy ai chẳng ơi chứ nhờ nơi con đã hết lòng yêu thương người lái đò Thì cha cũng không hẹp lượng Xưa kia hàn tín đi câu Mà sau lại cầm quân trăm vạn Biết đâu anh lái đò bần bạch Lại có thể nên người trèo trống giang sơn À Cha cho con được tùy lòng lựa chọn Dạ Con đội ơn cha Con hãy đứng lên Thì Hường em dạ. Ta sống thật hay mơ Có thật là chàng sẽ đến đây Để cùng ta thề nguyện Em hãy mách bảo ta đi Ta phải chọn lời nào cho đẹp Ta ngỏ ý cùng chàng Hay Hay cứ để cho chàng Ngỏ ý cùng ta Kìa tiểu thư Em biết mách bảo tiểu thư như thế nào cho phải Mà bao giờ Xin tiểu thư cứ thực lòng mà nói Thì chắc rằng lời đẹp ý hay Ôi, nơi đây từ giữa lầu Tây Chứ không phải trên dòng nước biếc tiếng hát của chàng sẽ du ta trong giấc ngủ êm đềm hoa nở ngoài vườn kia sẽ thêm hương sắc con chim ảnh hổ thẹn bay đi vì phải chịu thua tiếng hát của chàng ôi tiểu thư hôm đẹp quá không đâu ta yếu mệt bao ngày vò võ mà tưởng chừng hoa héo lại tươi Cương ơi Cương chẳng tuổi sầu Khi soi cho đôi má đào tơ Cương cảm sáng Khi soi người xinh đẹp Kìa là đôi mắt ngọc kìa là mắt trận mưa rào chút xuống đồng kho ta đẹp tươi ư không tiếng hát của chàng đẹp đấy ôi ta biết chọn lời nào cho xứng với tấm lòng ta muốn ngỏ cùng ai trên đầu hạ đón gió mát tây hồ tiểu thư ơi chàng đến rồi kìa thì hưởng em dạ em hãy mau vào sửa soạn để ta đón tiếp chàng chưa? dạ bảo tiểu thư à, Tiểu thư, tiểu thư Thị Hường em Dạ Em hãy mời chàng ngồi Dạ Tiểu thư mời quý khách ngồi chơi Để tiểu thư tiếp kiến ạ à. Xin người thô lỗi Vừa rồi Tôi vốn đang yếu mệt bị một cơn gió lạnh bất thần kia xin mời chàng ngồi hôm nay tiểu thư xem mình khó ở vậy tôi xin được ra về để tiểu thư yên tĩnh xin hãy khoan biết biết đến khi nào gặp lại nên chàng đừng vội ra về ta mời chàng đến đây là để được tạ ơn chàng vì chàng đã cho ta nghe tiếng hát của chàng vang vọng trên sông Thưa tiểu thư Tiếng hát quê mùa dân dã Có đáng chi đâu mà động đến lòng vàng Không Tiếng hát của chàng hay lắm Tiếng hát của chàng mênh mang như ở biển cả Mềm mại dịu dàng như làn gió thoảng Ấm như bếp lửa đêm đông hát như ở dòng mùa hạ tiếng hát ngọt ngào tiếng hát ngọt ngào như hương lan hương huệ tiếng hát trong như hạt ngọc minh châu khi chàng cất lên tiếng hát trên sông con cá không bơi lội làn mây không trôi đi con chim sẻ ngoài đồng hay con oành vàng trong liễu đều phải ngừng tiếng hót để được lắng nghe tiếng hát của chàng huống hồ những ai đã cảm đa sầu thì thì không yêu tiếng hát của chàng sao được cảm ơn tiểu thư tiểu thư đã dành cho tiếng hát của tôi những lời đẹp đẽ chỉ e tiếng hát người lái đò trên sông chẳng xứng với lời khen có lẽ tiểu thư mường tượng thế thôi Chứ một kẻ quê mùa thô kịch Sao có được chút tài hoa đáng sánh với ngọc vàng Không Ta không mường tượng ra đâu Tiếng hát của chàng là vậy Chàng khiêm nhường quá chừng Ta đâu dám khinh ai chân bồn tay lắm Vẫn thực lòng quý trọng tài hoa Tôi biết Tiểu thư vẫn nghĩ rằng Quả cam ngọt thì vỏ ngoài tươi đỏ Bông huệ thơm thì cánh trắng mịn màng Tiểu thư không ngờ Củ ấu gai thơm bùi là vậy Mà cái vỏ bọc ngoài đen sạm như cho Sự thật và ước mơ Là hai điều khác biệt Tôi có lỗi vì đã đem đến đây cái thật Để tan đi một giấc mộng vàng Không, xin chàng đừng nghĩ như vậy Vì ta yêu tiếng hát mà ta mời chàng đến để tạ ơn. Xin mời chàng cạn chén rượu nồng, mừng cho tiếng hát. Cảm ơn tiểu thư, rượu vẫn còn nồng, nhưng tình đời đã nhạt. Thưa tiểu thư, đã chót ý tường chua ngọt biết đắng hay là cay uống cùng nhau hồ rượu đây lòng ta chẳng bằng không mà không làm đẹp lòng chàng Thực là có lỗi Xin chàng rộng lòng miễn thứ Thị Hường em Dạ Gọi có chút quà Mừng ngày gặp gỡ một đấng tài hoa Xin chàng vui lòng tiếp nhận Chi Nếu chàng chẳng chê Sinh thử của cha ta chật hẹp Tiếng xe ngựa ồn ào Thì xin được mời chàng đến đây Tưới nước cho hoa Xén tường sầm bụt Cha ta Cha ta sẽ hậu đãi chàng Ta sẽ được nghe tiếng hát ngay ở lầu Tây Chứ không phải từ trên dòng sông vẳng lại Còn chàng Chàng sẽ được giã từ bến sông lạnh lẽo Con thuyền bồng bềnh màn xương chiếu đất vậy vậy chàng có thuận ý hay chăng ơn tiểu thư đã có lòng thương người nghèo khó nhưng tôi đến đây không phải vì mình càng không phải để cầu xin một chút lòng thương hại và chăng tiếng hát của tôi có phải đâu đáng giá một thoi vàng tôi không bao giờ bán cho ai tiếng hát càng không thể bán đi nhân cách của mình tiếng hát của tôi không thể cất lên để va phải những bức tường dinh quan cao ngất rồi thu mình chật hẹp trong những hàng rào dâm bụt vây quanh tiếng hát của tôi không dùng để tưới hoa hay xua đuổi đàn chim sẻ không phải để mua vui cho những ai nhàn hạ trong tháng ngày tẻ nhạt bâng khuâng kìa trương chi sao chàng lại nổi giận với ta rượu ngon chẳng uống vàng mười cũng chê Chẳng lẽ sự trân trọng của ta lại được đền đáp bằng sự rừng rưng, lãnh đạm của chàng? Thưa tiểu thư, sự trân trọng không đo bằng vàng bạc. Phương ngôn có câu, trọng người, người mới trọng ta. Tôi tự nghĩ, mình phải đối xử với tiểu thư như tiểu thư đối xử với mình Vậy chàng cho rằng Ta Ta lãnh đạm với chàng ư Thưa tiểu thư Nếu chỉ để cảm ơn tiếng hát Thì tiểu thư đã chẳng phải mời tôi đến tận lầu Tây Tiếc thay Tôi hiện ra đã chẳng như người bấy lâu mơ tưởng Tiểu thư hãy nhìn lại mà xem Chiếc gương Chiếc gương mà bấy lâu tiểu thư hằng mong ước Vỡ rồi Tiểu thư gắng tỏ ra mình là người lịch thiệp Nhưng chính trong ánh mắt của tiểu thư thầm nói với tôi rằng Thôi, người đến đây làm chi nữa Ta chỉ cần tiếng hát của người thôi Tôi ở đến lúc này đã là quá muộn Xin phép tiểu thư tôi trở về Chắc giờ này khách qua sông đang đợi Và mái chèo dòng nước đang mong Nắng ơi nắng ngài Bóng xế trách nghiêng gặp được người thì lại dửng dưng. Em biết, tiếng hát của chàng làm tiểu thư say đắm. Khi nghe tiếng hát, tiểu thư tưởng tượng thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mắt phượng mày ngài, sáng vẻ văn nhân. Nhưng khi đứng trước tiểu thư là một chàng trai xấu xí quê mùa, thì tiểu thư chẳng thể tin rằng đó là người vẫn cất lên tiếng hát thị hương em sự thật đây ư sự thật đã chẳng như ta vẫn thường mơ tưởng chàng đã hiện ra chẳng được như tiếng hát của chàng Sự thật Sao phụ phàng với ta làm vậy Tình ta Biết gửi vào ai Chàng quả là người Có nhân cách cao thượng Đáng trọng Đáng yêu Chỉ tiếc thay Cái vẻ bề ngoài xấu xí Đã át đi vẻ đẹp bên trong có phải chăng Có phải chăng tất cả vẻ đẹp của chàng Đã dồn vào tiếng hát Chàng đã đến đây Sao tiểu thư lại để chàng về Hay tiểu thư khe khát quá chăng Tiểu thư muốn ngọc lành không có vết Nên tay nắm được rồi Mà lại để buông rơi gương vỡ thật rồi ư Gương đã vỡ Hãy mặt ta chia làm hai mảnh Một nửa cũng dịu hiền tả cảm ưu tư Một nửa lại kiêu kỳ phanh vang đài các Gương đã vỡ Hay hình bóng khách trung tình tan theo giấc Mom. rồi chứ sang giường dưới đầu tiểu thư rồi <laughs> liệu đạo bùa này có linh nghiệm hay lại như hai đạo bùa đã yểm hôm trước nghĩa ra bùa yêu tôi đã yểm thuốc dấu tôi đã cho dù có là công chúa kiêu kỳ thì cũng phải say như điếu đổ <laughs> công tử biết đấy đức kim thượng xây đắm đông cung hoàng hậu vậy mà chỉ một đào bùa của tôi đã chuyển sang sùng ái tuyên phi ai <laughs> hòa tây đình là cũng vì bùa yêu linh nghiệm cha ta đã cứu thầy thoát chết vì cái tội yếm bùa là mê hoặc nhà vua Cho nên Hôm nay thầy phải giúp ta Lấy được nàng mỹ nương Còn quan lớn đầu chiều Khó lắm Việc này thật khó vô cùng Dạo này bùa bà của thầy thế nào Mà yểm mấy đạo rồi Chẳng ăn thua gì cả Cha nàng thì viên cớ rằng con mình bị ốm chẳng nhận lễ cầu hôn còn nàng thì xua đuổi ta mỗi khi ta sang thăm bệnh và không cho ta bén mảng đến chân giường ngài cười cái gì à gái đẹp làm kiêu gái đẹp làm kiêu là cái thói bình thường đây mày đẩy đẩy kiều thì đây cũng phải khiêm nhường nghỉ anh mới đấy đấy kiểu đấy cũng phải khiêm nhường dẫu trò là trò dẫu trò tôi xuống thì à ý à gầm giường thì cứ lùi một người nạt muôn người muốn làm dễ quan lớn để có thêm uy thế thì phải lụy trốn lầu tây <laughs> vậy là nhà thầy đã đi guốc vào trong bụng ta rồi đó chính vì ước ao như vậy mà ta phải hạ mình luồn cúi di màn loan người ta bảo Thằng con trai đi ở rể Như chó chui gầm chặn, Nhưng ta tha chui gầm chặn Hoặc giúp gầm giường Mà được làm rể quan lớn đầu chiều Thì ta cũng cam lòng <laughs> Bỗng lộc quan sang Bỗng lộc quan sang như giấc mộng nam kha cứ chập chờn trước mắt ngày hiển vinh ngày hiển vinh đang đợi chờ ta <laughs> nam kha giấc mộng chập y chân quan sáng bóng lộc ắt có ngày hiển ni vinh <laughs> là ta đây là mai công tử à ui giời mai công tử Hãy subscribe cho Ah! <laughs> ah. này Có chuyện gì Thuốc có chuyện gì Thuốc thuốc thuốc thuốc thuốc thuốc Tốt à Thuốc làm sao Thuốc thuốc thuốc thuốc cháy là Úi trời ơi Đồ ngu Đồ ngu Con Thằng ngu ơi Dạ Quan lớn bằng lòng cho tao xác thuốc Hầu bệnh tiểu thư Đâu phải là chuyện dễ Tình nghĩa của tao với tiểu thư Là ở lưng cơm bát thuốc ấy vậy mà mày làm cháy thuốc Mày Mày làm bỉ mặt tao Mày cười cái gì Công tử ơi công tử ơi Sao Người ta vẫn bảo rằng Thuốc cháy cơm khê là điều suối quẩy Nhưng đối với công tử Cơm ngon thuốc ngọt thì cũng có may mắn gì đâu Cái thằng <laughs> Còn bệnh này khó tính lắm Cô hầu tiểu thư đã nói cho con biết rằng Thuốc sắc công phu là thế Lại phải cất công tử dinh quan nhà đem sang Vậy mà thằng ấy mấy có ý, uống ý, trò đâu có người lại khinh nhì nhau ý tiếc cây công con tuyết nguyện đôi mắt này à suốt đêm đi câu ngày dài tiếc công còn còn hầu hầu bị với hạ ngài <laughs> thằng kia lại tao bảo mày Ý dạ. mày hầu tao thì được dạ vâng ạ Úi chứ mày mà hạ tao ấy dạ vâng. là tao chém cổ Úi công tử có các vàng ấy thì con cũng chịu Công tử đã hạ mình đến mức Mà cho phép quan hạ nữa Con không biết hạ xuống đâu <laughs> Thôi được Đi rửa sạch ấm Sắc chén thuốc khác Mau lên <laughs> công tử ơi công tử ơi sao con trộm ờ, nghĩ công tử theo đuổi mãi mà làm chi cứ nhờ thầy phù thủy đây hóa phép ra ấy, thì cứ gọi là vô số đàn bà con gái đẹp về ai ta có thể hóa phép ra ngay được nhưng nó chỉ là những đồ hàng mã âm binh của ta không có tài xoay chuyển sự đời Mêu mèo như công tử anh đâu <laughs> Thôi Anh cứ chịu khó sắc thuốc đi Mai đây công tử cưới được tiểu thư làm vợ Thì cái chức tuần ti Trông coi việc sông đê Công tử sẽ nhường cho anh đấy Chết Con đâu dám ước Làm sao anh khóc Thầy xui con mơ mộng cao sang ừ. Thì con cũng đến sầu lòng tuổi già Mà tiếc thương cho số phận mình thôi Thôi Đi rửa ấm Sắc thuốc mau lên Dạ dạ bẩm bẩm bẩm con lui à Đi đi được quan lớn cho hầu bệnh tiểu thư là thuận tiện cho công tử lắm hiểm một nỗi công tử vẫn chưa lọt được vào con mắt của tiểu thư thuốc giấu bùa yêu còn vô hiệu công tử có biết vì sao không nhà thầy có biết vì sao không tôi biết khi bò vào gầm giường yểm bùa Tôi nằm sát dưới gầm giường tôi biết Tiểu thư cứ lẩm bẩm một mình Lẩm bẩm điều gì? Về tiếng hát Trương Chi Tiếng hát Trương Chi à? <laughs> Không phải Mỹ Nương có thèm để ý gì đến tên lái đò thô cạch cái đâu Đúng Đúng là mỹ nương không thèm để ý tới cái gã trường trì đó Nhưng tiếng hát của nó Tiếng hát của nó đã làm sao đồng lòng người Khơi gợi bao điều mơ ước tiểu thư mơ ước cao siêu tiếng hát chương trí mà công tử thì lại trần gì có thể chẳng khác nào người ta mơ ước có vàng mà chỉ gặp được đồng thau à, bây giờ phải làm thế nào phải làm thế nào ừ. lại đây muốn cho thuốc giấu bùa yêu linh nghiệm thì phải trừ khử ngay tiếng át trương chi thì ra thì ra đối thủ của ta lại là tiếng hát à Ừ Tiếng hát cứ theo dệt ước mơ Còn ta thì trần xì thô kệch Cho nên ta trắng lọt vào đôi mắt của nàng <laughs> Thôi được Ta làm tuần ti coi việc đỏ giang sông nước Cả một vùng này Nơi hắn trèo đỏ Lại thuộc đất phong hầu lập ấp của cha con ta ta sẽ tìm kế vu oan giá họa trừ khử trương chi dễ như thò tay vào túi áo ừ. Này, ông lại đây ông nóng nhanh quá đây không cần giết chỉ cần cấm cấm cho nó hát là được cấm không cho nó hát à? ta căm giận tiếng hát ta oán thù tiếng hát bây đầu ra dạ! mang hai thanh đoạn đao thật sắc ra đây cho ta ra ra bẩm công tử đao đây. đây thật chứ ra dạ bẩm công tử chỉ cần hạ đao xuống là không còn dính một tí ra <laughs> Chúng mày chém thử tao coi à, Chém ở đâu? Đồ ngu lại Chém vào tiếng hát Nhưng mà tiếng hát ở đâu Cái chẳng Tiếng hát từ dòng sông vọng về từ lầu Tây Tìm đi, ờ, máu lên Dạ tìm, Nhanh tìm, lên. tìm, tìm lên Nhanh lên Đây, rồi ờ, đây rồi Thấy rồi à? Thấy rồi à Vùng đào lên Dạ Vùng đào Chiều dios <laughs> hát cho ngân dài dòng y sông y, y, đưa ngát hương ruộng nghỉ đông lúa thơm ngào ngạt ly bao yêu thương càng tha thiết với quê mình người ra đi con đi đòi bến sông ngóng đã ba đời cầm treo khuấy nước đưa khách qua sông thuế bến thuế đò tôi vẫn mang đến trạm tuần nộp đúng kỳ hạn còn hát hay không là bởi lòng mình cho phép thằng kia mày lên ngay đây cho quan tuần ti bảo đây nà Ai cho mày hát như thế Mày phải hát như thế này này Con có con bạc Con có con bạc Ăn lần qua lưới nọ bồ nông qua lưới nọ bồ nông trong thì ai cấm gì mày đâu tôi hát lên nghĩa đời thiết tha tình người nhân hậu cho làng xóm thương nhau cho gia đình hòa thuận cho trai gái trao tình chả nhẽ tiếng hát yêu đời lại đáng cấm vậy sao <laughs> tiếng hát của mày tiếng hát của mày như thế nó mới tai hại chứ nó làm cho người thục nữ nơi khuê các buồn giàu Kẻ trưởng phu trên yên cương chán nản Nó mách bảo lũ nho sinh nghĩ rằng nói bậy Mà chê sách thánh hiền Nó suối dục lũ quê mùa đòi ăn ngon mặc đẹp Mà chẳng chịu cam thân phận tôi đòi <laughs> Nghe tiếng hát của mày Đến đây tớ không bằng lòng với chủ Còn ngựa ký ngựa kỳ bốc hóa ngựa bất kham mảnh đất cha con ta đang phát vận hiển vinh mà không khéo ấy hóa thành đất nghịch Hê. còn tuần ti nói chi mà kỳ lạ vậy dân chúng tôi dân chúng tôi thì lại mê tiếng hát trương chi đúng dân chúng tôi thì lại mê tiếng hát trương chi tiếng hát trương chi làm cho cỏ cây xanh tốt dòng nước hiền hòa cho thôn ấp tươi vui vạn trải đầm ấm tiếng hát như khí trời buổi sớm như giọt nước mưa trong như hạt muối trắng ngần lưng cơm thơm dẻo ờ, dân chúng tôi dân chúng tôi không thể thiếu đi tiếng hát của chàng trương đúng không thể thiếu đi <laughs> tiếng hát của chàng trương <laughs> thiếu ai thừa thì cũng mặc đất có thổ công sông có hà bá vùng này trong khoảng dọc ngang 10 dặm là đất phong hầu lập ấp của cha con ta trên có đức vua thay trời trị nước dưới có cha con ta làm chúa đất này thế cho nên ngoài luật lệ của hoàng triều còn có phép tắc của cha con ta nữa đấy ta cấm đến nãy đò trương chi từ nay không được hát nữa nghe sao, sao có thể cấm đoán vô lý như thế được đã nghèo khổ lại không tiếng hát người ta còn biết sống làm sao ruột đã xót bào bao cay đắng lầm than cuộc đời ruột đã phải nên nhớ rằng cái lý của mày, cái lý của chúng mày không sắc bằng cái lý của tao. Tốt binh. Dạ, hãy nghe tao ra lệnh. Nó cất lên tiếng hát chém đầu. Không không. Không thể công đoán vô lý như thế được Không thể vô lý như thế được <laughs> Này này Thôi mày ạ Cứ ngủ quách đi cho đã Chứ tao thấy kẻ canh người ngủ Cũng chỉ được có nửa giấc chiêm bao Không được Tao với mày ngủ say nhớ trường trì hát Thì chúng mình chết Ờ à. Này Anh ấy đang lên kia kìa Này anh Trương Chi ơi Buồn bực mà làm chi Hãy nghỉ đi anh bạn ạ à. Một giấc mơ đẹp sẽ làm anh khuây khỏa Tội gì mà nghĩ ngợi mãi Tôi trông anh gầy dọc hẳn đi đấy Phải đấy anh Trương Chi ạ Anh ngủ đi cho khỏe Không hát ý, thì cũng có chết ai đâu Đúng đấy anh ạ Sao lại không chết ai Thưa hai bác Thế hai bác không nhìn thấy cái chết ấy sao Nếu người ta không được nghe tiếng hát chứa chan tình nhân hầu thì người ta sẽ phải nghe những tiếng côn trùng dầu dĩ khóc than trên môi thắm những nụ cười sẽ tắt và quanh gò má dạm buồn nước mắt lại tuôn rơi người ta vẫn sống với vóc hình khỏe khoắn nhưng lại đang chết dần trong tình nghĩa phôi pha đạo lý suy đồi

sông trôi thành chát đăng không thể nào nguôi ơi mang mang hận sầu nay khắc ý hoài chẳng hề nguôi chứ dòng nghỉ sông đang uất nghẹn anh buồn quá Nên nghĩ vậy thôi Chứ im lặng ấy Cũng có cái hay của nó mà Đúng đấy anh ạ à. Không Hai bác thử nghĩ mà xem Cái khoảng cách mênh mông giữa đất trời là vậy Mà có bao giờ im lặng được đâu Không có tiếng hát yêu thương vang vọng Thì ở đó sẽ bật lên tiếng khóc Tiếng la Tiếng con quả giận người Tiếng gà con lạc mẹ thảm thiết Tiếng con nhái kêu trời khi rắn cắn ngang lưng Kẻ cũng sợ thật đấy người ta sẽ sống ra sao khi tiếng hát yêu thương không còn cất lên được nữa anh trường chi trường chi trường chi con kìa bà con kìa giờ này mà con chưa chịu ngủ đi sao thưa lão trải thưa bà con bà con xóm bến vạn trải vẫn còn thức cả con ngủ sao được chẳng giao ước mà lâu ngày thành quen lệ giờ này nhà nhà đều im ắng tiếng thoi dệt cười ngừng đưa tiếng chảy giã gạo thôi nền ông già nín nhịn cơn no bà mẹ vỗ về cho con thơ yên ngủ khoảng trời này khoảng trời này là để dành cho tiếng hát trương chi người ngồi tựa mái tranh kẻ ngã mình trên võng anh con trai xóm bến ngơi tay chắp thừng Cô gái vạn trài ngồi tựa mạn thuyền buông kim vá lưới Ai, ai ai cũng đợi chờ tiếng hát trương chi Đúng đúng, đúng. Ai, cũng đợi, đợi chờ tiếng hát trương chi Vậy mà, bà con ơi Lão trải ơi Con Đã nửa tháng nay con không được hát Con đã phụ lòng mong đợi của bà con xóm bến vạn trải Anh Trương Chi Chúng tôi ra đây không để đòi anh phải hát Mà để cùng anh thao thức nhìn nhau Lòng chúng tôi cũng nghẹn lại như anh Khi mảnh đất này mất đi tiếng hát Thả đến đây Để được cùng anh chia sẻ nỗi đau buồn uất hận Còn hơn là đêm hôm khuya khoắt Nằm trằn trọc trên manh chiếu rách Nghe bốn bề run xé kêu than Tiếng côn trùng gợi bao điều kinh sợ những hồn ma Những hồn ma bóng quỷ hiện về Dọa nạt chúng em Anh Trương Chi ơi Vắng đi tiếng hát của anh Chúng em buồn vô hạn Chẳng thiết làm anh Chẳng ước mơ có ngày đi hồi Như cô tấm ươm thử hài hoa Lời thề nguyện lứa đôi Trở thành nhạt nhẽo Nghĩ tới chuyện trăm năm Mà lòng dạ hững hờ Làng xóm lặng đi Nhưng không phải là sự lặng yên nghiêm cẩn Để dành khoảng đất trời cao rộng cho tiếng hát cất lên Mà là sự lặng yên trong sương đêm trùm xuống Lặng yên như thể đưa tang Ai nấy tưởng trong người ớn lạnh dùng mình lo sợ Một điều chi như tai họa sắp xảy ra với cuộc đời mình Đây Tiếng côn trùng giàu dĩ cất lên rồi đây Người kiếm thanh đao Người kiếm thanh đao cũng không thể chém được những âm thanh riêng gì Mà như con rắn yêu tinh trăm mắt ngàn đầu Làm thế nào làm thế nào để dập tắt được những tiếng côn trùng đang dầu dĩ kia thì tiếng hát yêu thương vẫn còn im bặt Các anh không dám lên Thì đưa đoạn đau đây Anh Phạm Anh Phạm ơi Anh Phạm Cẩn thận đấy con Cẩn thận Ôi trời ơi Ôi trời ơi bạn Ôi. Trời ơi. cháy cơn nắng theo mùa câu xưa xa cũng nồng tầm rụng lá cây dâu khát trong khao khát trong từng bóng ta hát cho giọt lệ đừng rơi trên má em tan mất niềm vui chim vong vòng mưa đẹp dân mơ ta hát cho dạt rào dòng sông cho bên cho tao Đừng hát, đừng hát nữa con Đừng hát nữa Không, tiếng hát không thể chết Dù Trương Chi tôi oan thác bởi cường quyền Thì những cây bạch đàn sẽ thay tôi cất lên tiếng hát Trương Chi Với cây bạch đàn tranh Cho lá thơm gọi đầu cô gái quê nghèo khó Với cây bạch đàn nhiễu dòng lá thướt tha buông Cô gái vạn trài hong tóc bên sông Với những cây bạch đàn cho gỗ gác quá giang nhà Hay dựng cột buồm cứng cáp Và cho ta mái trèo khuấy nước bền bì tháng năm Hãy ở lại với bà con Anh Trương Chi Hãy ở lại với quê hương và thay ta cất lên tiếng hát Mỗi khi trời rộng nắng lên hay trăng vàng tỏa xuống ngọn gió đông nam man mát thổi về bạch đàn hãy thay ta cất lên tiếng hát ta xin gửi lòng ta trong tiếng gió bạch đàn gửi gắm mãi sao tao hỏi mày mày có dám hát nữa hay không đừng đừng, hát nữa con đừng hát nữa đừng hát xác Úi Tao sẽ cho mày một trận Úi dồi, đã cháy đâu mà chưa cháy Tao cho mày một trận Úi dồi, tay anh thiêu đã cháy đâu Mày Trời đã cháy đâu Anh rủi Mày Mày Ông đánh ai đi, Đánh thằng tốt chứ đánh ai Nhà thầy đã về ừ. <laughs> Trường chi chết Tiếng hát không còn Lu ma quỷ hiện lên đây đó Nhà thầy đắt khách Thế là nhà thầy được Còn ta cuộc đính hôn vẫn chữa thành cho <laughs> thầy phù thủy ơi thầy phù thủy ơi thầy gì có theo đuổi mãi mà mị nương có đói hoài đến đâu cái thằng <laughs> sao em trai ý, ý đoái thương cho nỗi sầu em ơi ơi Sắc thốt mau lên đã bẩm bẩm bẩm con lui à Đi đi Còn nhà thầy Ta cử nhà thầy đi dò xét Nhà thầy có thấy gì không Tôi đã đi dò la xem xét thực hư Thì quả nhiên là cây bạch đàn vẫn cất lên tiếng ngát đêm đêm tiếng hát vẫn vòng về lầu tây khiến cho mỹ nương thêm nỗi hằn sầu <laughs> ông nói lạ bạch đàn thì làm sao mà cất được lên tiếng hát mà đêm nào ta chẳng nằm thao thức ta có nghe thích quái gì đâu tai của tôi và tai của ông thì làm sao mà nghe thấy được thế à nó vẫn cất lên tiếng hát à Ừ <laughs> Không sao Một cây bạch đàn biết hát Chứ cả một rừng cây bạch đàn biết hát Ta cũng chặt phăng đi Lần này phải cẩn thận mới được Tôi phải làm phép niệm thần chú vào diều rồi khi đào hết gốc rễ lên Phải yếm bùa ngay ở dưới hốc cây Thì họa may ra mới trừ tiệt lọc được Đúng lắm Nhà thầy hãy chỗ tài phu thủy cao tay Trừ tiệt nọc tiếng hát ấy cho ta Nhưng làm phép vẽ bùa thiêng Thì lại phải cần có máu Sao? Máu người hay máu súc vật? Máu người thì tốt nếu không thì máu chó cũng được Giết người thì khó Mà sai người đi mua chó thì lâu Không cần Vì công tử Tôi có thể hiến máu mình Hả? ấy chết Nhà thầy liều thân để giúp ta ư Đúng Tôi chỉ cần cắn ngón tay Lấy máu vẽ bùa à. thiêng Vì bước đường công dân của công tử dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng còn chẳng tiếc thân uống hồ hiến máu <laughs> Cảm ơn nhà thầy đã trung thành với chủ Ít ra thì ta cũng không phải sai người Đi mua con chó về đây <laughs> Bấy đâu Ra dạ! Mang hai chiếc rìu thật sắc ra đây cho ta Dạ Dạ bẩm dạ vâng. vâng. công tử Dìu đây Tốt chống mày Múa thử vài đường Rồi quỳ xuống dâng dìu sắc Để thầy phu thủy làm phép Rồi theo ta Đi trừ khử yêu ma Dạ <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Yeah, yeah, yeah, yeah, sự gì bất chắc xảy ra Cho nên tiếng hắt tắt ngang chừng Hay trong mỗi chúng ta Đã có ai phạm lỗi lầm chăng Dạ, dạ. Một tiếng cười vô ý Hoặc là một tiếng động nhẹ Hay tấm lòng ai đấy Đã thiếu đi nỗi niềm thiết tha yêu tiếng hát trương chi Phạm giả những gì cao quý thiêng liêng Thì mọi sự xúc phạm nhỏ thôi cũng bị quả trách hay là chị em chúng mày lại đùa nghịch phải không Dạ không, không ạ à. Không mà Không ai có lỗi lầm gì cả Vậy thì tại sao Tại sao lại tắt đi tiếng hát bạch đàn Bạch đàn ơi Xóm bến vạn trại vẫn làm ăn thuần hậu Vẫn là người thủy chung tròn nghĩa vẹn tình Ai cũng tiếc thương anh Anh Trương Chi à Chúng tôi vẫn vun gốc bạch đàn Và nhặt cỏ xung quanh Vậy thì anh giận dỗi điều chi Mà anh không hát nữa Kìa Một tiểu thư ở trốn lầu son đã tới Có lẽ vì thế Bạch đàn không hát cũng nên Ai Ai như là Mỹ Nương Mỹ Nương Nếu quả đúng là Mỹ Nương Thì không đáng được nghe tiếng hát ừ. Thôi bà con ta về thôi, thôi Ta đi về thôi các cháu Ta về thôi bà Ta về thôi quẩn quanh gốc dựng một am mây thì thật là rất đẹp tĩnh mịch vắng vẻ lại xa cách phàm trần thị hường em dạ ta muốn đục một mình dưới gốc bạch đàn em có chiều ý ta không dạ thưa vâng ạ Ước gì ta sẽ được ở lại đây với Bạch Đàn mãi mãi. Ôi, một chiếc am mây, một chiếc am mây dưới gốc Bạch Đàn. a di đà phật nghe nói nhà sư vốn dòng quê cát do chán ghét cảnh đời mà cắt tóc đi tu đã mấy mươi năm đèn nhang thờ phật dưới gốc bạch đàn tóc đã pha sương lòng như băng tuyết cho kẻ mọn này xin được tới thăm bần đạo quy y bởi lòng chắc ẩn đã bấy nhiêu năm tưởng như rũ sạch một trần quên lãng chuyện đời cầu niệm phật thay cho lời thư gửi bỗng hôm nay thoạt nhìn quý khách bần đạo giật mình nhớ lại một sáng hình đã gặp khi xưa cuộc gặp gỡ hẳn là kỳ lạ cho nên mới để lại hình bóng tri ân Cho đến tận bây giờ Người ấy Người ấy có sáng hình hao hao như quý khách Và cũng cầm chèo khuấy nước Đưa chiếc đò ngang Người ấy hát rất hay Tiếng hát động lòng người Và theo dệt bao điều mà người phải mang họa vào thân Tiếc thật Thế là tiếng hát cũng theo người vĩnh viễn trôi đi Không Tiếng hát không chịu chết Hồn anh lái đò đã nhập vào gốc cây bạch đàn này Và đêm đêm vẫn cất lên tiếng hát Chắc nhà sư lập chiếc am mây dưới gốc bạch đàn để hàng ngày được nghe tiếng hát đã bấy nhiêu năm không ngày nào đêm nào tôi không mong đời vậy mà cây bạch đàn vẫn cứ lặng thinh có phải chăng tôi không xứng với lòng người oan khuất hay chuyện bạch đàn cất lên tiếng hát chỉ là những lời đồn đại mà thôi Không Chuyện tiếng hát bạch đàn là thật Chỉ tiếc rằng Người ở ngay dưới gốc bạch đàn đã mấy mươi năm Mà vẫn chẳng được nghe tiếng hát Bần đạo Thật đúng là một kẻ vô duyên Không Không phải thế đâu thưa tiểu thư tiểu thư sẽ không bao giờ được nghe tiếng hát nếu tiểu thư vẫn chưa nhận ra điều sai sót trong chính tâm khảm của mình trời ơi sao quý khách lại nói với bần đạo những lời như vậy hay quý khách chính là vâng tôi là người Vậy mà vẫn còn một khúc lõi gỗ Nằm yên trong đống cho tàn Còn khúc lõi Còn khúc lõi cũng là còn em ạ à. Em có cách nào giúp ta Em đổ khúc lõi ấy về đây không Dạ Em sẽ nhờ anh tốt May ra thì được Vậy ngay bây giờ Em hãy giúp ta đi Thưa tiểu thư Em sẽ đi ngay Nếu được Thì chỉ một lát nữa thôi Khúc lõi gỗ bạch đàn Sẽ về với đầu tây phải hồn trạng kết tinh trong lõi gỗ bạch đàn Cho nên không thể lửa nào thiêu cháy đàn ở lại lầu Tây Mãi mãi cùng ta Thưa tiểu thư Cha em làm nghề thợ mộc giỏi nhất kinh thành Nếu tiểu thư chỉ nhận về mình một phần lõi gỗ Thì cha em sẽ giúp tiểu thư tiện ngay một chiếc chén bạch đàn Hàng ngày tiểu thư uống nước Dù có đi đâu Cũng có thể mang theo chén nhỏ bên mình ạ Em nói nghề phải lắm Vậy nhờ em nói với cha Hãy giúp ta làm ngay chiếc chén Dạ thưa vâng ạ Kìa Trời hừng sáng rồi Thì Hường em Dạ Em hãy chạy ra mở hết các cửa lầu Cho ngập tràn ánh nắng Vâng Em sẽ mở hết cửa lầu cho ngập tràn ánh nắng Cho lòng người chan chứa niềm vui <laughs> Mị nương Dạ Cha vừa thiết chiều về Thấy con vui vẻ Là lòng cha thanh thản Ngọn lửa thiêu đốt bạch đàn Đã khiến cho cả kinh thành náo động Trăm quan phẫn nộ Dân chúng bất bình Ngay đêm qua Đức vua đã cho đòi cha đến để hỏi nguyên do và cha đã tâu lên ngọn ngành sự thật. Đức vua thương tiếc Trương Chi và căm giận tên hoàng công tử, người đã tỏ đức anh minh, ban sắc phong thần cho người tài hoa oan thác và hạ chỉ. Tống giam kẻ đã dốc tâm chôn vùi tiếng hát yêu thương. Còn riêng con thì tiếc thay gương đã vỡ rồi Gương vỡ thật rồi ư Gương đã vỡ Hãy mặt ta chia làm hai mảnh Một nửa cũng dịu hiền Ta cảm ưu tư Một nửa lại kiêu kỳ phanh vang đài Tiểu thư gắng tỏ ra mình là người lịch thiệp Nhưng chính trong ánh mắt của tiểu thư thầm nói với tôi rằng Thôi, người đến đây làm chi nữa Ta chỉ cần tiếng hát của người thôi Gương đã vỡ còn lại cho ta chiếc chén bạch đàn Cha em quả thật khéo tay Ta chưa từng trông thấy chiếc chén nào đẹp đến thế này Cảm ơn em nhiều lắm Dạ, còn đây là bình nước mưa trong Ta đang khát cháy lòng Chính ngọn lửa thiêu đốt bạch đàn Đã làm ta cháy khát Dạ, có chén gỗ bạch đàn mời tiểu thư uống nước cho khuây ดอง chết theo ta phòng có ích gì đâu mong nàng hãy sống yên vui chỉ cần nàng biết cho điều nàng cần phải biết nàng ơi không có chương chi thì không có tiếng hát sao nàng thiết tha yêu tiếng hát mà nàng lại xem chừng hát gùi chương chi Trời ơi Sao đến bây giờ Ta vẫn chưa hay một điều đơn sơ ấy Ôi Trương Chi Em có tội với chàng Ôi Chiếc chén vỡ tan Chiếc chén vỡ tan không tìm thấy mảnh Chiếc chén vỡ tan vì giọt nước mắt của mình nhỏ xuống hay chăng? Chiếc chén tan đi, để gương kia lành lại. Gương mặt ta đã không còn gãy khúc chia đôi. Chiếc chén tan đi, khi lòng ta hoàn thiện, mang bóng hình, mang bóng hình và tiếng hát chương chi. chưa buông phải đi đi về về đi đi về về tôi là báo tử về báo tử về chắc chắn là, là chết rồi mà còn sống trở về nó là những chuyện chưa bao giờ xảy ra cả mày ở đây còn tao đâu thực sự lúc đó trong lòng tôi rất đau rất buồn mình đi làm cái việc này đưa đồng đội mình về đây rồi mình đưa đồng đội mình ra nghĩa trang làm một cái việc đúng cái lương tâm của mình thì không lý gì đồng đội lại hại mình nó giống như một sứ mệnh vậy em là một cô gái tây bắc em nghĩ rằng mình nên làm một cái gì đó cho quê hương mình và mình có được thiên phú với giọng hát của mình thì mình hãy đưa nó đến gần với khán giả hơn chạm được tới trái tim yêu thương của tất cả mọi người vậy khi em hát thính phòng hay dân gian hay nhạc nhẹ thì quý vị khán giả đều có thể tiếp nhận và nhớ được cái tên độ Tố Hoa. mỗi giọt mồ hôi là muối trên đồng đi qua lễ hội ngày xuân sắc màu làng ta nào thắm hơn cô tất cả những cái vẻ đẹp của quá khứ của thôn quê của một cái à, vùng gọi là văn hóa lúa nước ấy lúc bây giờ nó đầy áp ở trong tôi và trên đường à, về từ Hà Nam về Hà Nội thì tôi đã viết gần như xong cái bài hát này. Zanzibar là vàng của núi Bóc, rong sồn tươi mát là bạc của Biển Đông, tạo nên Catalia, nước rong biển ép vị sâm Zanzibar, giúp thanh lọc cơ thể và bổ sung dưỡng chất Catalia, sức khỏe vàng cho người lớn tuổi. Thưa quý vị và các bạn, ước mơ của bao học trò nghèo là được cấp sách đến trường, nhưng trên thực tế, nhiều em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa đã phải nghỉ học giữa chừng do gia đình quá khó khăn – Bên cạnh đó cũng có biết bao nhiêu câu chuyện học trò nghèo vượt khó để đến trường. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của những học trò ở huyện Mỏ Cầy Nam, tỉnh Bến Tre. Bố mẹ bận á, con ở nhà trong em, lau nhà quét nhà, rồi đút em ăn cơm. Cuộc sống của Nghi cứ thế xoay vòng, từ bàn học đến công việc ở nhà, dù không phải bươn trải mưu sinh như bao cảnh đời khác, nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhất là trong những ngày thiếu nhi cần được vui chơi. Bố mẹ rất ít khi đưa con đi chơi, có khi nghỉ hè mới lên được à, chơi.